tôi sóc hết đây này đấy khi tôi mở ra thì bây giờ nó hít hết toàn bộ những cái quân hàng lên đúng không ạ còn cái quân quân nón này nó không bị hít nam châm đấy ưu điểm đầu tiên đấy thì cái việc anh em phải muốn dùng được quân nón này ấy, thì nó có các yếu tố như này một là anh em phải biết cách sóc hai là anh em biết cách cắt vị thì cắt vị từ nãy giờ tôi hướng dẫn anh em cách cắt vị rồi đúng không thì anh em nhớ muốn xem chi tiết về cách cắt vị và cách sóc cái thì anh em có thể ấn xuống phần mô tả tôi sẽ để dành hà riêng hai video thì trong clip này tôi cũng vẫn nói nhưng tôi nói sơ qua để anh em hiểu hơn là những cái lưu ý anh em không nên mua con nón nếu anh em chưa xem clip này rồi thì bây giờ như này quân này tôi sẽ để về tứ tử tôi sóc cho anh em 10 đến 15 tiếng anh em xem nó bao nhiêu tiếng lẻ để anh em biết được cái độ hiệu quả như nào thì đầu tiên là ngày trắng đêm đen đi tôi có để tứ tử trắng này đấy tứ tử trắng được chưa tôi sẽ sóc theo là bao nhiêu tiếng lẻ bao nhiêu tiếng chẵn anh em có thể tham khảo thì hiện tại là anh em nhìn nhá đây là tôi đang ngồi trên một cái bàn kính ở bên dưới nó không có một cái gì cả anh em thấy chưa đây nhá bên dưới bên dưới bàn này tôi đang ngồi trên cái bàn kính này bên dưới này bên dưới này nó nó là một cái cái lèn nó không có bệ không biết gì cả và đặc biệt là quân nữa thì nó cũng không hít nam châm rồi nên là anh em cứ yên tâm luôn đây quân của nó đây không hề hít nam châm anh em nhé em thấy chưa là thử kiểu gì nó cũng không hít nam châm được chưa thường cái gì nó không hít nam châm này đấy bát đĩa hoàn toàn bình thường bẻ bung không có gì cả kéo nhấc cái kẹp lên này rồi bây giờ sẽ là ngày trắng đêm đen thì tôi để ngày trắng tôi sóc cho anh em 10 tiếng xem nó về bao nhiêu tiếng lẻ thì anh em biết được cái hiệu quả đấy nhưng mà để mà sóc được nhiều lẻ đấy với cái bộ con lẻ anh em sóc được nhiều lẻ thì có một cái lưu ý là anh em phải sóc cân tay ngay bát đều nhịp và nhẹ dần về cuối thì nó mới hiệu quả đến lên 80 phần trăm tức là 10 tiếng sóc của nó tầm 8 tiếng lẻ thì đấy là yếu tố là cách sóc thế đầu tiên anh em cắt quân nhiều anh em đi mua con nón mà không biết này anh em cắt quân đánh nó đã sai rồi chứ đừng có nói là đến việc sóc cái nữa sóc cái sai cũng là cả giảm hết đi hiệu năng ví dụ như anh em mua con nón về cho một cái thằng không biết gì nó cắt là hỏng quân hoặc là nó sóc cũng hỏng quân thì bây giờ trong clip này tôi muốn chia sẻ cho anh em đầu tiên là cách cắt thì anh em biết cách cắt rồi anh em nào ừ, nên ờ, dùng con nón thì nên mua cái bấm quân này đấy Bây giờ tôi sóc cho anh em xem về cách sóc này. Bây giờ sóc cân tay cái bát ra lẻ ra lẻ này, anh em nhìn nhá. Anh em thấy chưa? Lẻ ngay. Cân tay ngay bát, cái lực cuối cùng thật nhẹ, thật nhẹ, nhẹ dần nhẹ dần. Anh em nhìn tôi nhá, tiếng thứ hai vẫn là lẻ này. Anh em nhìn sóc nhẹ dần này như nào này. Anh em nhìn tôi sóc này. Anh em nhìn đó đầu tiên tôi sóc đều nhịp, sau đó tôi giảm giảm vội mạnh như này ông giảm dần giảm dần giảm dần giảm dần cho nó nhẹ nhẹ nhẹ nó rơi xuống thì tiếng này tôi sóc tiếng thứ hai chắc chắn nó sẽ là lẻ này đấy anh em có thấy không ạ tôi sóc nhẹ dần nhẹ dần và khi tôi đặt xuống thì chắc chắn nó là lẻ mà lẻ cho anh em này ba trắng vẫn là ba trắng này anh em thấy rõ không ba trắng vẫn là ba trắng này rồi sóc tiếp cho anh em này bao giờ anh em cũng phải sóc nhẹ dần nhẹ dần rồi mới đặt xuống anh em đừng dừng đột ngột tôi mở tiếp cho anh em xem này vẫn là ba trắng này đấy thế bây giờ thế nào gọi là sóc không nhận dần và thế nào nó không đều nhịp thì tôi ví dụ cho anh em trong hai trường hợp như thế này là không đều nhịp này nhiều ông cứ sóc con này này thì nó không đều nhịp này đấy đấy là sóc sóc bị dập dập quân ép quân thì thế này thì thì tỷ lệ nó không mở ra lẻ được không mở ra lẻ được anh em nhé nó về là về xanh chín có thể là sấp đôi có thể tứ tử nó không ra lẻ được vì là anh em sóc sai cách đúng không thì nó nhảy về sấp đôi ngay hoặc là anh em sóc như này anh em nghiêng tay này nghiêng tay này nghiêng tay vị nó rơi nghiêng như này này nghiêng này hoặc là anh em nghiêng sang nghiêng linh tinh nghiêng vào trong này hoặc nghiêng ra ngoài này hoặc là nghiêng sang trái nghiêng sang phải thì nó đều gây ra cái lỗi lỗi là lỗi hỏng hỏng này mà anh em xem vẫn sấp đôi này em thấy chưa thế thì cái sai đấy là có hai yếu tố sai như vậy thì mà để mà sóc được về lẻ thì anh em lại phải sóc cân tay và lực cái lực cuối cùng là giảm dần thì tôi bị để sấp đôi nó sóc này đeo tay này không là giảm dần được đi này mở này ra ra lẻ anh em thấy chưa ra lẻ đấy anh em nhìn này cân tay này xong rồi giảm dần lực đi này mở này lẻ chưa sóc thêm cho anh em xem này tôi nói tôi sóc chuẩn thì nó về lẻ tôi sóc sai thì nó có thể về chẵn về lẻ hoặc về tứ tự nhưng tôi đã sóc chuẩn thì nó sẽ về lẻ đấy rất là dễ dàng anh em đi chơi trong clip tôi làm tại sao tôi sóc được nhiều cầu như vậy như anh em đi mua về nhà thì có thể là tỷ lệ nó còn 7 tiếng hoặc 6 tiếng cầu thôi nó không được như tôi 100% như này thì đấy anh em quan trọng là đầu tiên anh em bấm quân cho thật đẹp cho tôi cái việc thứ hai nữa là anh em làm sao phải sóc phải cân tay đều nhịp sau đó giảm dần cái lực tay sóc mình xuống chứ không được phép dừng đột ngột đây ví dụ nha ba ba ba vàng này tôi xong tiếp này sóc đúng này bao giờ gần về cuối anh em cũng phải sóc nhẹ dần nhẹ dần nhẹ dần đi mở này ba trắng này đúng không ừ. thế còn anh em sóc sai là sóc như nào sóc sai như này anh em sóc anh em dừng đột ngột như này này thì mở ra không biết là ba trắng hay ba đen hay tứ tử mở này về sấp đôi này anh em thấy không khi mình sóc sai phát là tỷ lệ nó 50 50 luôn không biết là về chẵn nó về lẻ nhưng mình sóc đúng một trăm phần trăm nó sẽ về lẻ không nói một trăm phần trăm nhưng nó là 80 tỷ lệ 80 đấy tỷ lệ 80 phần trăm là về lẻ thì anh em có cơ hội thắng rồi thắng 80 phần trăm rồi còn anh em sóc sai ấy, thì nó lại tụt về 60 70 thôi nó không hỗ trợ được nhiều đấy thì bây giờ tôi sóc thêm anh em xem này cân tay nghe bác giảm dần lực đi này mở này tứ tử này rồi coi như tiếng này là là 20 phần trăm thua này đấy 80 thì thua thua một tiếng này đây là sóc cân tay đều nhịp nhưng thua một tiếng tiếng này là do chồng vị anh em hình dung rồi nguyên lý có thể là cái vị này là vị sấp đúng ra tiếng này là tiếng này là vị sấp nhưng do ba vị kia ép xuống ép ngửa lên nên là hỏng mất tiếng này rồi ok sóc tiếp cho anh em xem này đèo tay và giảm dần lực đi này mở này ra lẻ ngay anh em thấy chưa lẻ toát luôn sóc tiếp này sóc 5 7 tiếng thông cho anh em xem nhé mình ờ, giải thích như thế chắc anh em mới hiểu được phần nào rồi đúng không bây giờ mình sóc để cho anh em xem được hiệu quả nó này lẻ này vẫn lẻ này anh em thấy chưa vẫn là lẻ này anh em nhìn rõ không ạ rất là rõ vẫn là lẻ này mở này lẻ tiếp này vẫn là lẻ này anh em này lẻ tiếp này né này tứ tử này đấy anh em thấy chưa tức là 10 tiếng thì tại sao 80 phần trăm là 8 tiếng lẻ qua hai tiếng có thể là về chẵn đấy thì hai tiếng vừa nãy anh em thấy là về tứ tử chưa về hai tiếng chẵn chưa sau tiếp anh em xem này lại lẻ ngay anh em nhé lại lẻ ngay đấy vẫn là lẻ này xong như thế là mình rất là mỏi tay rồi anh em nhé thì thật ra là có sóc nữa hay là sóc hai ba mươi tiếng nữa thì nó vẫn cứ là lẻ thỉnh thoảng nó mới ra chẵn một tiếng thôi thì anh em mà tự tay sóc mà tự tay cắt quân được ấy thì rất là ok anh em đánh cứ lẻ thông tay thôi còn nếu ví dụ ví dụ như anh em để người khác sóc người khác sóc ấy thì quân này đấy anh em cắt đúng đúng điểm mà người khác sóc người khác sóc không đúng đúng quy luật của nó ấy, thì tỷ lệ nó sẽ giảm xuống giảm xuống ở đây thì nó sẽ giảm xuống tầm 70% hoặc là 60% nhưng anh em vẫn có cơ hội đánh lẻ vẫn thắng ở mặt lẻ đấy nhưng mà nó chỉ giảm giảm giảm cái độ độ cầu của nó đi thôi thì ví dụ như thằng khác nó sóc nó không đều tay đấy thì mình mình là người đánh mình có thể yêu cầu thằng sóc là sóc đẹp lên một tí sóc đều tay một tí hiểu thì nó vẫn cứ về lẻ bình thường đấy từ nãy giờ mình sóc rất là nhiều lẻ rồi nó cũng mỏi tay rồi